Con đau nữa vì người bước đi để nơi xa xa tình yêu phai nhòa một mình anh ngồi ôm giấc mơ chìm trong bóng đêm với đôi xót xa tại vì sao người không trông vượt qua là khi anh nhận ra rằng đôi ta đã chia xa giờ đây riêng anh mà thôi lặng im nghe đêm dần trôi những ký ức của về nước mắt rơi bóng đêm về đôi xác